Bài báo đưa ra bối cảnh các quốc gia trong khu vực như Việt Nam và Philippines đang đối mặt với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi Trung Quốc đang ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự và công nghệ của mình ở khu vực biển này. Hình ảnh bài trên AFI. Hiện nay, Philippines đã thắt chặt hợp tác quân sự với Mỹ và một cuộc tập trận lớn mang tên Bali Balikatan sẽ diễn ra vào tháng 4 chỉ cách phía nam Đài Loan 300 km Mỹ và Philippines cũng đã đồng ý tiếp tục thực hiện các tuần tra chung ở Biển Đông, trong khi quân đội Mỹ được phép sử dụng chính căn cứ của Philippines kể từ tháng 2 năm 2023. Giáo sư Lauren Gedeon được AFI dẫn lời nói rằng những hoạt động này sẽ không làm giảm sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, cũng như giữa Bắc Kinh và Manila. Ông Gedeon cho rằng cuộc tập trận lớn sắp tới nhằm kiểm tra khả năng tương tác giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Philippines đưa ra những kịch bản khủng hoảng trực diện với các giả thuyết về phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc lo lắng về sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Trung Quốc có thể phản đối thông qua các thông cáo chính thức gây sức ép ngoại giao, ban hành các biện pháp nhắm vào Philippines, tăng cường tuần tra trên không ở các vùng sát với khu vực tập trận hoặc quấy rối ngư dân Philippines, cấm họ vào các ngư trường đánh bắt. Hình ảnh binh sĩ Mỹ và Philippines tại buổi lễ khai mạc cuộc tập trận thường niên Balikatan vào năm 2022. Cũng theo giáo sư Lauren Gedeon, Việt Nam được lợi từ cuộc tập trận Balikatan vì bốn lý do quan trọng sau đây. Đầu tiên, Việt Nam có thể phân tích cách Hoa Kỳ tương tác với đồng minh. Thứ hai, Việt Nam có thể phân tích khía cạnh quân sự của cuộc tập trận, mang lại bài học quân sự và chiến lược quý giá cho sĩ quan Việt Nam. Thứ ba, Việt Nam có thể phân tích cách Trung Quốc đáp trả cuộc tập trận này cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ làn ranh đỏ của mình. Thứ tư, Việt Nam có thể phân tích năng lực và điểm yếu của quân đội trong giả thuyết một cuộc xung đột cường độ cao. Đối với vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, giáo sư Lauren Gedeon cho rằng lập trường của Mỹ là bảo vệ tự do lưu thông trên Biển Đông và Mỹ cũng không chính thức đưa ra quan điểm về tính chính đáng trong các yêu sách chủ quyền của nước liên quan đối với việc thực thể ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Gedeon cũng nhận định rằng việc Mỹ và Philippines gần kề nhau có thể khiến Việt Nam lo ngại bởi vì Hà Nội và Manila có những bất đồng cơ bản về chiến lược. Philippines là đồng minh chính thức của Mỹ thông qua nhiều thỏa thuận được ký từ những năm 1950. Trong khi đó, Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận quân sự nào với Mỹ dù hai nước đã có sự tiếp cận gần nhau trong hai thập kỷ gần đây. Ngoài ra, Hà Nội cũng có xu hướng kiềm hãm quá trình này dù Washington liên tục đề nghị về mối quan hệ quân sự và ngoại giao giữa các quốc gia Đông Nam Á khi mà các quốc gia này tăng cường hợp tác với các nước lớn khác như Mỹ, Úc, Nhật, nhưng lại thiếu sự hợp tác chung trong khu vực ASEAN trong bối cảnh tranh chấp ở Biển Đông, hình ảnh đảo Phú Lâm thuộc Việt Nam. Theo ông Gedeon, mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines có một số mơ hồ nhưng hai nước đều nhận thức được sự nguy hiểm từ Trung Quốc và có ý định hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi phái đoàn cấp cao, hợp tác hàng hải, đào tạo, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chuyên môn, cũng như ủng hộ nhau tại các diễn đàn địa phương, đặc biệt là ASEAN. Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì sự mập mờ về tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa và cho rằng phải giải quyết vấn đề với Trung Quốc trước đã, sau đó mới giải quyết được bất đồng giữa hai nước. Ông Gedeon cũng cho rằng nếu nhiều nước Đông Nam Á khác không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, trong đó có những nước thân Bắc Kinh như Campuchia, Trung Quốc đang tận dụng những lục đục trong ASEAN để thúc đẩy lợi ích của họ. Ông Gedeon cũng nhấn mạnh vấn đề đặt ra trong vùng hiện nay là Hoa Kỳ có khả năng sẽ đưa ra một chương trình ngoại giao và chiến lược mới nếu chiến lược đó dẫn đến một cuộc khủng hoảng Mỹ-Trung và những quốc gia thân với Washington nhất sẽ được lợi lớn.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 Bài viết cho biết vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông, luôn được xem là vùng nhạy cảm giữa mối quan hệ của hai quốc gia cộng sản Việt Nam, Trung Quốc. Theo BBC, Việt Nam phải luôn giữ tâm thế cẩn trọng, phải bảo vệ chủ quyền, đồng thời không thể gây thù hận với Trung Quốc, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Việt Nam. Sau chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc hồi cuối tháng 10 năm 2022, Việt Nam có vẻ càng thận trọng hơn nữa Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nói với BBC rằng lãnh đạo của hai nước đã thống nhất là không để các tranh chấp ở Biển Đông làm cản trở sự hợp tác trên phạm vi rộng lớn trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Nói cách khác, họ đã đồng ý giải quyết tranh chấp này một cách hòa bình. Hình ảnh bài trên BBC. Ông Thayer nhắc lại bản tuyên bố chung khi ông Trọng sang chúc mừng ông Tập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Trong bản tuyên bố chung này, Thỏa thuận về Biển Đông được ghi trong điểm thứ 9 trong tổng số 13 điểm. Đoạn đầu của tuyên bố chung xác định việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông là vô cùng quan trọng, đồng thời nhất trí xử lý thỏa đáng các vấn đề trên Biển Đông, đóng góp cho hòa bình và an ninh lâu dài ở khu vực. Đoạn thứ nhất của điểm thứ 9 đôi bên cùng nhất trí sử dụng hiệu quả cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới hai nước thông qua hội đàm và đàm phán thảo luận các giải pháp tạm thời chuyển tiếp mà không ảnh hưởng đến lập trường, chủ trương của mỗi bên và tìm kiếm các giải pháp cơ bản dài hạn được hai phía chấp nhận. Trong đoạn thứ hai của điểm chính, lãnh đạo hai đảng nhất trí thúc đẩy trao đổi và hợp tác cùng phát triển trên biển và phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đẩy nhanh hai vấn đề nêu trên để sớm đạt được tiến triển thực chất sẵn sàng tiếp tục triển khai hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trao đổi về việc mở rộng hợp tác trên biển ở Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp thêm tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển, cũng được hai bên nhất trí. Theo ông Thayer, hình ảnh Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình trong chuyến công du cuối tháng 10 năm 2022 của ông Trọng. Nhắc lại những tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam, giáo sư Carl Thayer nêu nhận xét, vụ gạt ma đặt ra hai tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các lãnh đạo tuyên giáo ở Việt Nam. Đầu tiên, phía Việt Nam được cho là thiệt hại 64 chiến sĩ thua trong cuộc giao tranh. Thứ hai, bất kỳ sự công khai nào về sự kiện này mà gọi Trung Quốc là kẻ xâm lược sẽ làm cho Bắc Kinh phật ý, vì Trung Quốc khẳng định rằng họ có quyền lịch sử đối với chủ quyền bãi Gạt Ma. Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý kiểm soát dư luận và điều này có nghĩa là ngăn chặn các việc đưa tin vào ngày kỷ niệm sự kiện này, ông Thayer phân tích. Về vụ gạt ma theo giáo sư Thayer, đoạn video trắng đen về cuộc đụng độ vào tháng 3 năm 1988 cho thấy rõ cảnh các tay súng Trung Quốc bắn hạ lính Việt Nam tại vùng nước gần bãi cạn. Chính quyền Trung Quốc muốn thúc đẩy câu chuyện về sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Trung Quốc không muốn có tiếng xấu cũng như không muốn tạo ra những liệt sĩ yêu nước cho phía Việt Nam. Các nhà chức trách Việt Nam có thể đã quyết định vụ việc này là quá nhạy cảm để phát sóng trên các phương tiện truyền thông trong nước vào thời điểm này, nhưng chính quyền Việt Nam không thể ngăn chặn được cuộc thảo luận trên các phương tiện truyền thông xã hội, giáo sư nhận định. Trả lời BBC về vấn đề này, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm hôm 13 tháng 3 đã nói rằng sự nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc đòi hỏi phía Việt Nam phải cẩn trọng. Theo ông Lâm, Việt Nam phải lên án hành vi giả mang và phi nghĩa của một bộ phận hải quân Trung Quốc và quan hệ tốt với Trung Quốc trên đại cục thì vẫn giữ ở gần một nước lớn mà nước đó luôn có tư tưởng làm bá chủ thiên hạ thì Việt Nam bao giờ cũng vất vả phải giữ quan hệ không xảy ra mâu thuẫn, ông Lâm kiến nghị. Đồng thời, tướng Lê Kế Lâm cũng cảnh báo rằng bảo vệ chủ quyền Biển Đông sắp tới là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chủ trương của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông là không bao giờ thay đổi, họ không chịu yên vị là cường quốc lục địa mà thôi, họ muốn trở thành cường quốc trên đại dương, ông Lâm kết luận.